ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn các bạn lưu ý một điều á bếp nướng này nó là hai tầng lửa nên khi chúng ta sử dụng á cái hộc nướng này nó thiết kế lớn bao quát hết cái hộc ở trong cái bếp luôn nên cái mâm lửa của nó lớn khi mà các bạn sử dụng chúng ta lưu ý chúng ta phải ấm diêm trong khoảng trong vòng từ 3 cho đến 5 giây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 một phút để hưởng chức năng hẹn giờ của bếp nướng này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 bếp bên phải của tôi đã khóa ga đây 350 độ bếp bếp bên ờ, trái của tôi đã khóa ga trước dù công tắc còn đang mở bếp bên phải chưa khóa ga cái tiếng bếp hồi nãy là cái tiếng báo động của bếp nướng nó báo về không dù công tắc nó đang mở đây vì bếp này hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thọ có giá là khoảng 15 đến 20 ngàn một cặp á, thì các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tuần nhưng loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 tuần những loại pin này có giá khoảng 40 ngàn một cặp thì để tiết kiệm phù hợp với túi tiền các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này trên điện thoại của tôi đã khóa ga luôn rồi đây thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn đầu thành công dù công tắc vẫn đang mọi tôi đến này cắt xuống để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiết kiệm và hiệu quả hơn á thì chúng tôi có bán kèm một cái à, hoặc là tặng kèm một pin à, pin như thế này pin pin này của tòa của nó từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc á, là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này pin pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được vì thế đi kèm với đó một có một cái thanh cái lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên và móc vào cục pin như thế này đây mục đích là tăng chiều dài cho viên pin vừa với hộp pin sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà rất là làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo đúng như trang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép cho hộp pin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 bếp này nó cũng là dòng bếp cơ bản thôi nhưng nó có thích hợp một số những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng chúng tôi cũng sẽ test cho các bạn xem luôn bếp bên trái á, thì nó gồm có chức năng nấu nước sôi này chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo đây cơm nước này là chức năng nấu nước sôi khi mà các bạn sử dụng chức năng này các bạn nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn nhà thiết kế họ thiết kế như vậy á vì có hai mục đích thứ nhất là để giết hết vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát của y tế nước sôi lên vi khuẩn cần phải trơn nước sôi 5 phút mới thật sự là giết hết vi khuẩn được cũng như các bạn sử dụng chức năng này chúng ta cũng có thể hạn chế tối đa được cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta làm một cái việc gì đó chúng ta quên tắt chúng ta để để để bếp cháy hoài luôn thì bếp nước nó sẽ bị cạn hết cái đáy nồi rất là không tốt và rất là không có an toàn nên khi các bạn sử dụng chức năng này chúng ta có thể được chúng ta có thể gọi là hạn chế tối đa được cái vấn đề đó các bạn chỉ việc bấm vào để chọn khi mà chúng ta nấu nước sôi thôi còn cái hình bóng đèn này là chức năng nấu cơm và nấu cháo ở đây là nấu cơm và ở đây là nấu cháo các bạn khi mà sử dụng hai chức năng này chúng ta phải bấm nhanh lên nếu các bạn bấm chậm quá thì sau khoảng 2 giây bếp sẽ tự động lưu ở một cái nhiệt vị trí nhất định chúng ta phải tắt bếp và bật lại chức năng nấu cháo này thì các bạn bấm vào để sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, nếu mà ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga giá là khoảng hơn 3 triệu ở bên Nhật nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua để sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi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 đây là chức năng chọn nhiệt độ chiên bếp có ba cái nhiệt độ mặc định của nó là 160 180 và 200 độ C các bạn khi mà sử dụng nó chúng ta chỉ việc bấm cho cái đèn nó sáng lên nó di chuyển đến cái đèn mà chúng ta đến cái nhiệt độ chúng ta cho là hợp lý với lại thực phẩm mà chúng ta đang chiên đó. thì bếp nó sẽ tự động nó bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp chúng ta chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định hơn giúp cho đồ ăn nó ngon nó giòn hơn không có lo bị quá lửa và cháy khét còn cái hình à, số 3 đen đen này đây là chức năng rang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 những loại thực phẩm cần nhiệt độ cao mà không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa nó kêu nó bật lên như thế bếp xe tự động uh, chỉnh qua chế độ rang ngoài ra thì bếp này á hộp nướng của nó cũng có hai tầng lửa đây mâm nướng và vị nướng được làm từ inox này các bạn khi mà nướng đồ ăn nó chúng ta nên không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào vào hết cái vị nướng này luôn chúng ta nên cắt đồ ăn nó vừa vặn ra nó nhỏ thôi sắp đều vào cái vị nướng này và chúng ta lót nếu được chúng ta lót một lớp giấy bạc ở dưới đây tưới một ít nước lên để khi mà chúng ta nướng đồ ăn nó hơi nước nó sẽ bốc lên nó sẽ làm mềm thực phẩm chúng ta nướng cũng như là thực phẩm chúng ta nướng nó không có bị khô cứng chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn nữa sau khi mà sử dụng ngoài ra thì ờ, nếu như các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật á, chúng ta gặp vấn đề về khi mà chúng ta đang sử dụng bếp ngọn lửa đột nhiên nó có bị đỏ thì ờ, cái đó cũng có thể là vì nhiều lý do có thể là cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó sắp hết ga nó bị yếu ga nên cho ra ga yếu làm ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ thì các bạn có thể kiểm tra lại bình ga của chúng ta đã đến ờ, thời gian thay hay chưa đã hết hay chưa hoặc là các cái bình ga của chúng ta nó có ra cái lượng nó không được tốt nó không hợp với bếp nó làm cho cái lượng tiết lưu ga không có ổn định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 bếp nướng nãy giờ tôi đang để thử 9 phút và đang chạy ngược bài báo đây tại vì khi mà các bạn sử dụng bếp bên này của tôi đã khóa ga dù công tắc vẫn đang mở thực hiện tính năng ờ, nấu nước sôi thành công bếp nướng cũng đã khóa ga đây tôi thử 9 phút như thế này á để cho các bạn lưu ý tại vì một số khách hàng khi mà mua về sử dụng á họ không biết họ bấm vào và họ buông ra bếp nướng hoạt động không tốt và họ báo cáo họ báo lại rằng phản hồi là bếp nướng không có ờ, sử dụng được nhưng mà thực chất như tôi nói đó là không phải do cái mâm lửa của bếp nướng hai tầng lửa này nó rất là lớn nên khi mà bên họ nhà sản xuất họ khuyến cáo chúng ta khi mà chúng ta sử dụng á chúng ta phải bấm diêm như thế này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 Xin cảm ơn các bạn nãy giờ đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau.